Hello Hôm nay xin giải bài theo tâm trạng sự nói tiếc trong tôi chuyện tình mình còn nhiều đám mây hai đứa yêu nhau bên nhau chút tương thầm chuyện tình mình vườn đẹp như mơ theo tháng năm chơi yêu em vườn thầm nhớ lúc đó chúng tôi con tim hồi thơ mình rằng vì ngỡ như quen em yêu nhau thật rồi vì ngỡ như yêu em không lo điều gì cuộc tình đẹp như mơ nhiều lần mình từng thờ muốn nói hỏi sao con tim anh khát khao như vậy cuộc đời mình từng gặp sóng gió không biết khi yêu em có được như thế vẫn biết tương lai nhiều việc mình cần phải làm vì lỡ nhớ yêu em chăm lo điều gì vì chót yêu bên nhau mình cần điều gì mỗi ngày trôi cứ dừng trôi có đâu là mơ nếu lúc chưa cứ sống cứ sống không ngại gì thì ngày nay xa cơ thức thái không giờ gì nhớ lúc trước phương sông như đây không ngại gì thì ngày nãy xa cơ mới biết lắm khó khăn nếu lúc trước cứ sống cứ sống không ngại gì thì ngày nay xa cơ thức đây lắm ngờ ngàng nhớ lúc trước bước sông như thế không ngại gì thì ngày nãy xa cơ mới biết lắm gian nan cuộc sống khó khăn cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe kính chúc quý vị và các bạn một ngày vui tươi an lành mạnh khỏe nhiều thành đạt kính chào và hẹn gặp lại giải bài tâm sự kế tiếp